Hai buổi tối mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang của mình nhé Vâng, xin chào các bạn, mình tên là Giang Thị Giờ ạ Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại à, khu vực à, thôn gì nhỉ? Thôn Tấu Trên ạ à, Thôn Tấu Trên ừ. à, Hôm trước thì Giang có xem được video của em trai bản đấy Thì uh, Giang thấy là một cái hoàn cảnh của một ừ, cô cũng khá là đáng thương mà ở một mình đúng không nhỉ em nhỉ? Vâng ạ Thì hôm nay thì Giang lên đây để gửi cái món quà của các cô là ở bên nhóm à, thiện nguyện Úc Châu có gửi cho những hộ gia đình mà khó khăn ở trên à, vùng cao trong mùa dịch Covid này vâng. thì rất là may hôm nay là lại có em à, dở là đi phiên dịch cho mình thì nghe bà cụ nói là như bà không không không biết tiếng kinh không vâng. không ạ oh. nhưng giờ chia sẻ là bà không biết tiếng kinh hiện tại là bà đang sống mình này ạ vâng ạ bà, oh. Ờ. tại bà đã mất oh. rồi bây giờ nếu ấy thì thời gian sẽ vào đây để xem hoàn cảnh thực tế của bà cụ như nào để cho mọi người cùng xem nhé vâng em đi trước đi vâng. đấy à, xin mời tất cả mọi người là cùng à, giang với em dinh vào trong này để xem hoàn cảnh thực tế của bà cụ nào nhé thì uh, giang cũng chỉ xem ở trên cái kênh của uh, em trai bản ấy thì mình cũng không biết là hoàn cảnh như thế nào cũng chả mô tả cho mình rõ ấy thế mà thực tế này mình mới lên tối quá mọi người mọi người thông cảm nhé nếu mà mọi người không xem được thì đôi khi là ui trớn lắm mọi người trớn đến nhà bà nhé, ờ, chưa nhỉ em nhỉ vâng gần vâng, đến rồi à thế à vâng. à đây rồi ô không không có điện à không ạ ui chắc gì là ấy à ừ. Cái mò mẫm à vâng ôi vào đây không không thấy có điện mọi người Trời om luôn ở đây đây nhà bà đây à vâng đây là nhà nhà bà ơi bà Bà có nghe thấy không chị? Ừ, không ạ, chắc là bà Ồ. không nghe thấy ạ Ồ, đây, đây là một căn nhà của bà này giật mình luôn vâng. Đây giới thiệu cho một người này, ui ôi Cái này là nhà hay là cái gì đây? Cái này là chuồng gà Chuồng gà nhưng cái này là căn nhà à? Vâng, vâng, cái này là căn nhà chuồng gà Thật sự là Giang này ờ, giật mình luôn mới biết là vào đây ấy Thì ờ, em trai bản em tả cái ngôi nhà nó không phải là nhà luôn mọi người ạ mình, mình cảm giác nó vào đây Tại vì mình vào tối còn em ban ngày ấy Thì là mình còn vào được vì mình cũng bận rất là nhiều ấy đây vào nhà bà cụ đã xong là tí nữa mình ra mình review cho mọi người à không mình mình ghi hình cho mọi người xem nhà bà cụ đây đây cho mọi người xem đó cameraman này. quay cho mọi người xem này đây đây là đống củi này ờ. mọi người ơi khói bụi luôn thôi vào đây à, chào bà nhá đây dạ. ơi Giờ mọi người vào trong nhà rồi đấy, Để mình gửi à, đồ cho bà đã tối rồi ừ. Cô ơi Nay ờ, cháu lên đây để gửi cho cô là cái ờ, gạo Gạo bên này là bên nhóm ờ, Thuyền Nguyện ở bên Úc Châu ấy Người ta gửi từ thiện Đấy, cháu gửi cho cô uh, qua em trai bản thì cháu mới biết là gia đình hoàn cảnh của cô ấy thì Cô nhận hộ cháu nhá Một yến gạo Ở đây giờ, ít con trai từ tu nó mới chụp con à Từ thiện ừ, Ờ, ít con trai nè Ờ ừ, Cô nhận cho, cho cháu nhá Cô là ở một mình ấy nhỉ? Vâng, cô Em nhà đấy. Như như em Dinh chia sẻ là cô ở một mình. Em giờ. Ờ, em giờ <laughs> nhà mất. Em giờ chia sẻ là cô ấy ở một mình. Ở trong một cái căn nhà nói chung là bản thân Giang vào đây thì cũng không khó đâu. Mình cô ở một mình là lâu chưa? Ừ, chắc là được khoảng 6 7 năm ấy. Ủa 6 năm. Vâng. Thế hàng ngày là của cô là cứ đi nương hay là như nào? Đi nương ạ. À đi nương? Vâng. Có dụng lúa ngô đúng không? Ừ, à. có mỗi nương ngô và lúa nương thôi và không à, có ruộng. Không có ruộng luôn. Vâng. Thế hàng ngày cứ đi làm nương rồi kiếm ăn hàng ngày như này thế này thế kia thôi. Vâng, đi à. làm thuê hoặc là ừ. ấy. không có điện luôn này mọi người, tôi om. Đây mọi người quay mọi người xem nhé. Đây, đây là vài cái thiếu ui ôi. Cái này là bằng danh mọi người ơi. À, danh. Nhanh nhỉ, cái này là dễ rất là dễ cháy ở dưới này. Vâng. Là có một cái bếp củi này bên cạnh này ngô của bà này nạo sắn này không có gì luôn mọi người hôm nay mình vào thực tế thì mình mới biết được ôi cuốn cơm chưa ừ. ăn cơm chưa nào máu chưa nào tà. Ừ, nào tà rồi à, ừ. à đã ăn rồi mọi người nào tà là ăn rồi nhá ừ. đây này ớt này À, cái này đừng về này vâng, cái này ngô này vâng. cái này nước ờ cái nước ăn này là sách tận đâu à, ở chỗ cái bể nước rồi anh Ô, cái này okay. rất dễ là rất là dễ cháy nha cô nha, cái này đốt như là rất là dễ cháy luôn đấy. Nó bùng lên nó cháy ấy. Khi nào bà đi ừ, ra khỏi nhà tìm bà phải ừ, à, tắt à? lửa. Ừ. Thế thôi cháu hôm nay là vào thăm thôi gửi cái món quà của tất cả các bác à, anh chị ở bên nước ngoài mạnh thường quân ấy gửi cho cô. Đấy thì mong cô là nhận. Thì tối này thì bản thân Giang là không không quay nó rõ nét để cho mọi người biết được cái hoàn cảnh của cô nó như thế nào ấy. Giang lên rất là tối Bình thường ban ngày cô là là đi làm xong là tối mới về à em? Vâng ạ. À, cô ấy nào Nu có muốn ớt tê ở trong tôi có đi lù cho nó. Còn nè nu muốn ớt tê đi cho nó. Còn nè nu muốn ớt tê đi lắm. Mà bảo là suốt ngày đi làm. Đi làm tối mới về à? Vâng ạ. Bà chắc nặng tay sao nhỉ? Vâng, bà hơi nặng tay ạ. Làm nào thế em nói to bà. Ê, miêu xe xe xe, không nghe được gì à? không ạ ừ. vừa, vừa nặng tai là còn ở một mình trong căn nhà nó rách nát ừ. rồi như thế này ôi rồi nghĩ ổ chuột ừ. đó thì có gì luôn đấy ngoài hai cái bát đấy, một cái chậu và ít ngô một cái gương mấy cái thìa treo trên này nữa đó. thôi để khi khác à, cháu sẽ vào sau nhá thì hôm nay lên thăm thôi thì à, cảm ơn uh, em uh, Dinh đã dạ, dạ, phiên dịch cho dạ, mình. À. Rồi nha, cháu về nha. Chúc cô là luôn luôn mạnh khỏe nhá Mùa du Mùa chế Ừ, ừ Mùa du Mùa du sức khỏe Mùa chế ừ. Ờ mùa chế À ừ. ăn cơm đi à, Sắn này nè. Sắn cả cho Cô À đây là cái thức ăn này Hôm mà em trai bản mang lên này Thôi còn riêng chắc là anh em mình về thôi còn cái bà đấy tối quá rồi mọi người chui ra như kiểu mấy cái lò thở nó khói nó khó chịu mình muốn ngồi lâu lắm không nổi để luôn đấy mình đi làm ở trên Hà Giang nhiều những cái hoàn cảnh này mọi người này mà nhưng mà che bằng bạt đây này mưa rột hết này ừ. nhưng mà mình không quay kỹ được tại vì buổi tối mọi người nhìn không rõ ấy thì đâm ra là Giang ôi gì cô ngã kéo chuồn lắm đi đâu ờ, thì vâng. vâng. là à, hai chị em buổi tối vào nó không thể nhìn thấy mọi người toàn cảnh căn nhà được thế đâm ra là là là để khi khác ấy mà lên ngày nắng đấy và ban ngày thì gian sẽ ghi hình nó cụ thể và chi tiết hơn về nhà cô cô Dinh à chìa khóa xe của em à của vâng. đấy quên may quá <laughs> đấy thì uh, như Giang chia sẻ nhà cô đây là ban à, đêm khó nhìn thấy được ấy thì ban ngày ở à, đó thì Giang sẽ lên lại sau để chia sẻ mọi người biết đến hoàn cảnh của cô Dinh ở trên này như thế nào hiện tại là cô sống một mình theo như em à, dở chia sẻ thì hôm nay Giang rất là may mắn và hạnh phúc khi gặp được em dở người phiên dịch biết tiếng Hâm Mông thì à, chắc là video ngày hôm nay Giang cũng xin phép được khép lại đây thôi Ờ, xin kính chúc tất cả mọi người trên kênh San Trần Giang là luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công hơn trong cuộc sống. Nếu mà mọi người thấy video của Giang hay, ý nghĩa và thiết thực hãy cho Giang một like, một cái chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh để Giang có thêm nhiều động lực đi giúp những hoàn cảnh khó khăn bà con ở trên vùng cao này này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chào mọi người à, nhà vâng, em nhé. Vâng, em chào mọi người nhá. Vâng. À. Ok. Đi. Xong.